ban tổ chức của chúng tôi trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Nhân Hào lên chia sẻ với chúng ta về chủ đề nói network lừa đảo hay cơ hội. Trân trọng kính mời. Trước kiến à, tôi xin cảm ơn ban tổ chức à, đã có lời mời à, tôi. Tên tôi là Jack Ngư Dân. À, cho, còn tên kia là chỉ dùng hành nghề bên đại học thôi. À, tên tôi là Jack Ngư Dân. Thì à, thực ra tôi uh, biết pi tháng 11 năm 2019 thì lúc đó tôi uh, cũng thấy thích thú thì tôi giới thiệu cho đồng nghiệp và tôi trường ở đại học Huế thì mọi người mới nói phó giáo sư rồi mà còn đi lừa đảo đá cấp nữa <laughs> đó là cái mà tôi nhận được đầu tiên rồi về gia đình thì mọi người gọi là bữa nay không biết nó bị làm sao nó đầu óc nó để đâu rồi bây giờ đi bấm bấm nút trên trên điện thoại thế này nó có tiền nó bị lắm sao vợ cũng không tin rồi và anh em cũng không tin đó thì tôi mình lúc đó tôi mình nghĩ thôi mình để trên Facebook mình lấy nghề danh ờ, của mình là rắc ngư dân và mình vẫn cứ lan tỏa bi từ tháng 11 năm 2019 đến bây giờ thì um, tôi vẫn dùng đây là nghề danh của tôi hôm nay thì um, thực ra cái, cái cái cái slide này thì tôi soạn để mà tôi trình bày cho anh em ờ, toàn bộ các giảng viên khoa học máy tính, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông ở Đại học Huế. Nhưng mà vì tôi tôi có ít thời gian của tôi, tôi chưa dịch ra tiếng Việt nhưng tôi nghĩ tiếng Anh thì ngắn gọn và dễ nói hơn đúng không? Thì ờ, cái mục đích của tôi đến hôm nay là thực ra tôi là người Quảng Trị lâu nay tôi tôi muốn đi giao lưu đâu cả nhưng mà vì anh anh à, được có cái sự lời mời từ ờ, anh em quảng trị thì tôi là gốc người quảng trị ở vĩnh linh này cho nên là tôi rất là hào hứng ờ, trở lại quê hương gốc gà của tôi thì hôm nay tôi rất là vui à, và được muốn à, chia sẻ với các anh chị ở đây một số các thông tin thôi à, về dưới quan điểm góc nhìn của nhà khoa học chứ không phải là doanh nhân hay là trader hay bất gì cả thì đây là góc nhìn hoàn toàn khoa học và kỹ thuật à, thì tôi đặt cái tiêu đây là p network lừa đảo và hoặc cơ hội như vậy nó có thể là hoặc lừa đảo hoặc cơ hội mà cũng có thể là vừa lừa đảo vừa vừa cơ hội thì câu trả lời là của các anh chị từ cho của các anh chị tìm ra câu trả lời còn tôi đặt ra câu hỏi và tôi chỉ cung cấp những cái gì tôi thấy được trong vòng 3 năm qua trung thật nhất đúng không thì tất nhiên mọi người đều biết là về lịch sử phát triển của nó thì ngày 14 tháng 3 2019 là ngày P-Day đúng không hai con người tiến sĩ Nicola Concolis tiến sĩ charles lúc đầu có thêm một người là Vincent nữa ba người đều, đều tốt nghiệp đại Stanford ra đúng không đặc biệt là Nicola và Phan là hai vợ chồng đó. và người ta nói là Nicola là giáo sư đại học Stanford là sai thông tin đó không chính xác Nicola tốt nghiệp tiến sĩ đại học Stanford ngành blockchain nhưng mà Nicola chỉ giảng dạy một môn học và Nicola chỉ là postdoc tức là một cái vị trí trước khi làm phó giáo sư ở một trường đại học chính thức chứ không phải là giáo sư đại học Stanford đó là thông tin cần phải ờ, định chỉnh và rất là rất là rõ ra đúng không thì Đến ngày hôm nay, sau 3 năm, chúng, chúng ta nhận thấy rằng là dự án P Network chưa bao giờ thất hứa với ai cái gì cả. Họ chưa hứa một cái gì rõ ràng là à đến đây tôi sẽ mến nát mà như cả cái thông tin ờ, mà trên mạng Facebook đủ thứ là à, pi là, là là thất hứa rồi đi lấy dạng hoàn toàn họ chưa bao giờ để là họ đến ngày hôm nay họ chỉ hứa một lời hứa duy nhất đó là gì? 28 tháng 6 này này 2022 là sẽ open mainnet tức là mở toàn bộ dự, dự án ra có thể là công khai mã nguồn mở hoặc là cung cấp API các thứ rồi bắt đầu là có thể giao dịch sau toàn bộ cái đó là lời hứa duy nhất của họ đến ngày hôm nay đúng không đó vậy giá của nó vẫn là không đồng như vậy là phí không lấy có ai đồng nào cả không ai cho nhau ai đồng nào cả vì vậy tôi mới có sự rất đầy tự tin để đứng trước mọi người nói chuyện ở đây vì đến đây cũng phải là kêu gọi vốn hay là cũng phải là dụ dỗ hay là cũng phải là lừa đảo đắc gì đấy ở đây để chúng ta một cái dự án mà không có giá trị gì cả giá trị không đồng không ai đóng ai đồng nào không thu thập cái gì cả trên mà chúng ta lại ngồi lại với nhau ngày hôm nay rất vui vẻ như thế này thì chúng ta thấy dự án này là cái gì tại sao nó có sức mạnh đến như vậy chúng ta tưởng đến đâu đây nó có có đông nào đâu đúng không tôi đi xe từ huế ra đây tôi chả có đông nào cả mà tôi rất là hào hứng để đi ra đây như vậy nó có cái gì vậy nó cái gì có anh thức anh bay từ ờ, bình định bay ra hà nội tham gia hội phí ngoài hà nội sau phí hà nội xong là anh bay vào vào đây nữa anh đi vào đà nẵng rồi là đi ngược ra đây nữa thì cả mọi người sẽ hỏi là tại sao chúng ta đến lại ngồi đây với nhau thì bây giờ tôi sẽ nói vì sao chúng ta đến lại với nhau thứ nhất là pi là một được một trong cái nhóm được gọi là đại diện của tiền số crypto thế hệ thứ ba vậy hệ thứ nhất là gì là bitcoin đúng không bitcoin là phát súng khởi đầu đưa đến khái niệm blockchain khái niệm mà hệ phí tập trung trong dữ liệu cơ sở dữ liệu của công nghệ thông tin bây giờ là chúng ta thấy ngân hàng Vietcombank là thấy là tất cả dữ liệu là, là nằm trong cái cái server chính ở giữa Bitcoin đã mang đến một khái niệm là peer to peer giao dịch ngang hàng với nhau và không bỏ qua bên thứ ba đúng không thay bên thứ ba bằng một cái hệ thống máy tính nói là đơn giản dễ hiểu rồi mọi người đều biết Bitcoin là gì đúng không nó là một cái công nghệ chứ không phải là một cái chúng ta từ đặt câu hỏi là một đồng tiền như vậy hiện nay có có hay không Đấy. kể cả đồng đô la của mỹ một đồng tiền mạnh hoặc đồng euro là của liên minh châu âu thì có những quốc gia đi đến muốn tiêu cũng phải đến ngân hàng hoặc đến một tổ chức tài chính nào đấy để mà đổi ra mới tiêu riêng đồng tiền việt nam chúng ta chúng ta tiêu có ra nước ngoài có tiêu được không ạ à? chắc chắn là không tiêu được tôi khẳng định rằng 100 trăm là không tiêu được thậm chí các ông chí cầm cả mọi người là cầm đồng tiền Việt Nam đến một cái ngân hàng của quốc gia nào đấy mà nếu không có ký kết chuyển đổi thì chúng ta hoàn toàn cũng không tiêu được đấy nhưng mà đối với pi thì chúng ta có thể là tiêu được tôi tin tưởng như vậy bởi vì sao bởi vì ở đấy chúng ta có cộng đồng có những cái cửa hàng có những cái siêu thị có những cái tổ chức tài chính họ sẵn sàng chúng ta đổi lấy cái pi của chúng ta để chuyển ra tiền fiat của quốc gia đó và chúng ta sử dụng thoải mái Đấy. và hiện nay cái nền tảng ờ, ở như mà như chúng ta vào chỗ brestom thì rất là nhiều nền tảng được giao dịch bằng pi đấy mọi người cứ vào đấy và lướt ngoài ra chúng ta vào đấy thì chúng ta lại nhận được tên pi đấy thế bây giờ tôi, tôi lại đặt câu hỏi á, Thực ra là trong hội trường này thì những người rất là yêu Pi, cuồng Pi và nhiều người họ nói ta là ngáo Pi. Có đúng không ạ? À? Nếu đúng cho một tràng pháo tay. Nhưng mà giờ chúng ta cũng tự đặt câu hỏi bây giờ chúng ta làm sao để đi gieo duyên, để đi gieo hạt để chúng ta phát triển cộng đồng Việt Nam. Ngoài chúng ta sẽ giàu có thì bà con họ hàng người thân có nhận được cái duyên đấy không ạ? À? Nếu nhận duyên đấy thì trước hết chúng ta, những người đi gieo hạt đấy phải biết pi là gì, pi đến từ đâu. Và chúng ta phải trả lời tất cả các câu hỏi à, đồng tiền pi này sau này để làm gì. Đấy, tất cả những cái cái đấy thì à, với cái, với cái kinh nghiệm của bản thân tôi à, thì trước hết là chúng ta phải nghiên cứu à, nếu là những người bình thường mà muốn lan tỏa pi thì trước hết chúng ta phải hiểu được cái bản chất nguồn gốc pi từ đâu ra chúng ta có tin tưởng không có tin tưởng dự án này không người sáng lập ra cái pi này họ đến từ đâu họ là ai thì chúng ta nếu chúng ta hiểu sâu và biết rộng về những vấn đề đó thì chắc chắn rằng cái việc lan tỏa pi tôi nghĩ rằng là rất là đơn giản À, xin được à, cảm ơn những sự chia sẻ của anh à, xin mời anh à, đứng vào chính diện sân khấu để à, nhận hoa từ ban tổ chức à, Quảng Trị à, thay cho lời cảm ơn cũng như chúc mừng. Vâng. Chúng tôi trân trọng kính mời anh Lê Văn Thức lên chia sẻ về giá trị của Pi trong tương lai. Trân trọng kính mời. À, xin uh, phép được cảm ơn ban tổ chức Quảng Trị cùng uh, tất cả những uh, đại biểu, quý anh chị em đã có uh, cái uh, buổi uh, apply tem quản trị. Thì uh, mình là thức một pioneer thì cũng tham gia bi thì đâu đó tầm khoảng uh, uh, đầu năm 2019. Thì uh, ngay từ cái những uh, phút đầu tiên mà mình biết về bi qua một người thầy của mình là hiện tại đang là uh, giảng viên tại trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh thì uh, thầy có gửi một cái đường link rất là đơn giản thôi em vào xem cái này thì lúc đó bi chả có gì cả bi chỉ là một cái trang sách trắng mà được bi của tem viết trên cái app thôi nhưng mà mình đọc qua bi mình đọc, đọc những cái câu trả lời trên FBA hay là những cái sách trắng của bi thì mình hiểu cái giá trị nhân văn mà bi đang hướng đến cho cộng đồng thì à, lúc đó thì mình mới nảy ra một cái ý định tại sao mình không lan tỏa bi cho cộng đồng mặc dù giống như anh à, Hào nãy nói những người pioneer tiên phong á rất là khổ bởi vì họ chịu tai tiếng họ sẽ bị uh, xã hội hay những người họ chưa hiểu về bi sẽ nói ờ à, tại sao uh, mình lại làm những cái chuyện vậy đó mình tại sao mình đi lừa đảo hay đi lừa lọc chính người thân của em cũng nói mình như vậy thì bản thân mình rất là kiểu như có một chút chạnh lòng nhưng mà đối với những bèo pioneer chân chính, bèo pioneer tiên phong. Vấn đề đó là phải làm và làm cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa. Thì về chia sẻ về giá trị của bi hình thành như thế nào? Thì ờ, ở đây mình sẽ không nói về cái giá trị nó sẽ đạt bao nhiêu đô, 10 đô, 100 đô, 1000 đô. Nhưng mà mình sẽ nói ở đây cái gì nó tạo ra giá trị của bi trong tương lai. Đó là cái vấn đề mình muốn nói. À, các mục mình cần hoàn thiện trước khi KC và open minded thứ nhất là hồ sơ tài khoản thứ nhất là kiểm tra phần hồ sơ tài khoản của pi thứ nhất là tên của mình phải đúng với tên thật và trùng hợp với giấy tờ tùy thân thứ hai là mình phải xác thực tài khoản xác thực tài khoản là bằng số điện thoại hoặc là facebook và phải tìm cách bảo mật hai lớp đối với tài khoản facebook hoặc chỉ có thể là hoàn thành một trong hai là đã được và tiếp theo thứ hai là mình phải tải trình duyệt pi browser e trình duyệt pi browser e này là tải trình duyệt mới nhất cái tài trình duyệt cũ nó không đáp ứng với cái ờ, cái C hiện tại thì mình tải trình duyệt mới về để tiến hành cái C thứ ba là tiến hành tạo ví P wallet tiến hành thực hiện các quy trình tạo ví trên trình duyệt P browser và khi lưu ý là khi tạo là kênh sao lưu 24 cùng tư mật khẩu ví cẩn thận để tránh kẻ xấu chiếm đoạt tài sản không chia sẻ cho bất kỳ ai không lưu trên các ứng dụng như Facebook, Zalo, Gmail, không chụp màn hình nền nên ghi ra giấy nhật ký của bạn giữ bảo mật riêng tư và lưu ý một điều khi mình lưu ra giấy thì mình phải nhập lại các ký từ đó nếu mà chính xác rồi thì khi đó mới xóa đi chứ đa phần anh em khi sao lưu chắc chắn sẽ sai lầm mà em thấy rằng cần phải in ra chứ sao lưu là vẫn bị là lỗi này nhiều anh em sao lưu nhưng khi nhập lại không chính xác thứ tư là tiến hành xác nhận vị pi tiến hành xác nhận ví bằng cách dán 24 cùng từ mật khẩu ví của bạn vào mục 3 trong danh mục MyNet và lưu ý là xác nhận ví là rất quan trọng vì số dữ pi của bạn sẽ chuyển sang MyNet và sẽ về ở ví này. Hãy kiểm tra cẩn thận chính xác mật khẩu ví của bạn, không tư tuyển nhập ví khác vào. Thứ năm là mình thiết lập tỷ lệ khóa, tiến hành cam kết bạn muốn khóa bao nhiêu pi và bao nhiêu thời gian bạn có thể tự nguyện cam kết khóa một phần số dư để chuyển của mình để tốc độ khai thác tăng cao có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3 năm 2022. Lưu ý là Pioneer phải cam kết cài đặt khóa để đủ điều kiện cho mainnet, kể cả khi họ quyết định không khóa bất kỳ pi nào. bài cách để tăng tốc độ khai thác pi. Thứ nhất là mình phải thiết lập vòng tròn bảo mật. Vòng tròn bảo mật phải đủ 5 người, đáng tin cậy. thứ hai là giới thiệu bạn bè tức là mình tuyển rep thì cách phổ biến để tăng tốc độ này thì khai thác nhưng không hề đơn giản vì bạn cần phải có một cái kiến thức cơ bản để có thể tuyển được rep thứ ba là mình thiết lập cơ chế khóa pi cách này đã được Pico Team áp dụng chính thức từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 từ đó Pioneer khóa pi càng nhiều và càng lâu thì tốc độ khai thác càng cao nhưng cách này lại không phù hợp với tất cả pioneer vì mỗi người có một nhu cầu riêng. Tuy nhiên, đây vẫn là cách để pioneer kiếm thêm pi một cách hiệu quả. Thứ tư là chạy nốt. Cách kiếm pi mà số ít pioneer có thể làm được vì chạy pi nốt là một hình thức mang tính chất đầu tư và dài hạn, chỉ phù hợp với những pioneer am hiểu sâu, có kiến thức về pi và có đủ vốn đầu tư chống trù trước mắt khi chưa có doanh thu nhìn chung đây là một cách kiểm pi hiệu quả nhất được bonus pi là khá cao thứ năm là mình có thể vào để sử dụng các cái ứng dụng trên trình duyệt pi cách này cũng khá là đơn giản khi bạn sử dụng các ứng dụng như tẹp pi lượt web bạn cũng sẽ được tăng tốc độ khai thác pi thứ sáu là làm người kiểm duyệt cái c phải nói là rất là may mắn đối với những pioneer mới tham gia khi được Pico Team chọn cái C nhiều hơn qua đó có thể đăng ký trở thành người kiểm duyệt cái C để kiểm thêm trung bình 0.25 pi cho mỗi đơn duyệt cái C thành công. Và lưu ý khi tiến hành kiểm duyệt thì không quay phim, chụp phim vì có thể chúng ta sẽ bị con trí tuệ nhân tạo nó phát hiện và nó treo tài khoản của mình. Thứ bảy là trao đổi hàng hóa và lấy pi. Khi pi chính thức có thể chuyển nhượng là lúc cách này được sử dụng phổ biến, thông dụng nhất và đây cũng là mục đích phát triển của dự án bạn có thể kiếm rất nhiều phí từ việc chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ của bạn trên hệ sinh thái. Và đây là cái mục đích tạo ra cái hệ sinh thái để biến phí thành tiền tệ, chứ phí không phải là hàng hóa. Vâng, em xin à, cảm ơn về đã xuống các cái phần à, căn bản của mình ạ. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của à, Nguyễn Đức Linh. À, tức là một cái nội dung rất là quan trọng mà đa số anh em ở đây ai đến cũng hào hức đó là phần hỏi đáp thắc mắc. tiếc để lại một like và một đăng ký kênh tin tức Kỳ Network. Cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.